À, xin uh, kính chào uh, quý anh chị uh, và các bạn. Uh, thì uh, rất là vui được gặp lại và cập nhật thêm với chúng ta là vì Canfota là, là các là hỗn hợp vitamin và amino acid. Uh, do vậy uh, ngoài cái khả năng uh, chức năng mà thúc đẩy cái chuyển hóa uh, dinh dưỡng uh, cũng như là giúp con tôm uh, tăng trọng nhanh thì cái hệ vitamin và amino acid này nó sẽ giúp cho con tôm chúng ta kháng stress rất là tốt trong điều kiện mùa nắng à, như hiện nay hoặc là mùa mưa lạnh à, thì cái này nó cũng như là một dạng à, tăng sức đề kháng rất là mạnh mẽ chúng ta liều, liều ít thôi à, nếu mà chúng ta dùng à, vitamin C thì à, à, du khuyên là à, vitamin C có thể dùng là vitamin C dạng nước hoặc dạng cotton mà tan được thì thằng Vương nó có cái vitamin C à, 10 phần trăm dạng liquid nó vẫn là hay nhưng mà nếu mà đậm đặc thì cái amino acid này nó là đậm đặc nhất à, không cần dùng thêm cái gì khác ừ tăng sức đề kháng khác Đấy, thì ờ, cũng à, bổ sung thêm cho à, chúng ta được à, hình dung Vì, à, thương hiệu trên thị trường thì à, thằng Vương có hai chất mẫu khác nhau là cái canfor đấy thì à, chất lượng ở trong như nhau cả nhưng mà vì cái mẫu nó khác nhau thôi cũng chia sẻ như chúng ta thấy là nếu mình cho ta cho Angotha thì tôm hình nó bóng như thế này và to lên tí ok đấy, tôm rất là bóng cái này là Ờ, con tôm này này là đang trong vụ ờ, cũng đang dùng canfota à, ờ, thu hoạch đã thu tỉa được một cái farm của một anh ở thành phố thu tỉa được à, 2 tấn ao đất ao đất thì nhìn cái vó nó cũng không được sạch lắm nhưng mà con tôm nó rất là đẹp thì sau khi mình cho ăn thì khoảng một hai tuần thì con tôm nó sẽ mập hơn cái đuôi nó nó nó nó, bự ra chứ nó không có bị bó bó bó không <clears throat> nhìn tôm nó rất là nặng và chắc dĩ nhiên khi dùng những cái cái sản phẩm như canfota này thì thì cái tình trạng mà tôm bị đốm đen rất là hiếm gặp tại vì à, nó sức khỏe nó rất là tốt thì hiện nay thì à, với ao tôm này thì à, nó cũng đã về được 33 con anh chị cách đây 3 ngày rồi ngày rồi thì anh anh anh khách hàng này anh cũng có nói với chúng tôi là nó đã về được 33 con rồi hiện tại một ngày nó đang ăn khoảng 135 kg anh chị thì nó cũng còn được vài tấn nữa à, đã thu tỉa hai tấn mốt rồi à, thu tỉa tấn mốt cái khách hàng này ở Bến Tre à, rất hài lòng với sản phẩm Canfota của chúng tôi à, thì à, như anh chị mình biết thì Canfota thì tôi cũng xin nói lại là à, chúng ta à, lúc nào thì à, bản chất à, công ty lúc nào cũng nói là à, với anh chị lúc nào sẽ biết đến Canfota là tăng trọng tăng trọng ha anh chị nhưng mà cái Canfota nó còn nó cũng có rất nhiều cái cái, cái hữu dụng à, có, có nhiều cái chức năng nó rất là đa năng anh chị nó rất là năng ví dụ như là tôi à, nói là những cái cái cái trường hợp mà tôm của chúng ta nó dụ như là giai đoạn nhỏ mà nó nó bị à, vỏ rồi nó xù xì vỏ nó xấu hay sắc tố nó kém thì à, cái chuyển hóa dinh dưỡng của nó kém thì chúng ta cũng có thể dùng canfota à, ở đây thì không phải dùng để tăng trọng nha anh chị chúng ta dùng để chúng ta tăng cường cái sức khỏe cho nó chúng ta dùng để chúng ta à, giúp chuyển hóa cái cái cái dinh dưỡng trong cơ thể con tôm nó được tốt à, và để cho con tôm chúng ta ăn tốt hơn và tại vì tôi cũng đã nói đi nói lại nhiều lần là trong cái giai đoạn nhỏ thì con tôm chúng ta nó không phải là nó cứ nó cứ tăng trọng được anh chị có nghĩa là nó con tôm nhìn nó không có tròn anh chị nó chỉ tăng trưởng về chiều dài thôi và cũng thấy con tôm lúc nào nó cũng dẹp dẹp Đấy, đời canfota mình có thể trộn những cái lúc là ví dụ như là người ta nuôi cái thời gian ví dụ như là à, nó hơi chậm thì chúng ta sẽ trộn ví dụ như hai tháng mà nó rơi khoảng à, trên trăm hai là chúng ta thấy chậm rồi thì chúng ta cũng có thể trộn canfota để kết cho nó lột và thông thường các cái leo mà chúng tôi ứng dụng canfota thì cứ à, anh chị mình cứ trộn canfota khoảng khoảng là ba ngày đầu là 10 ml cho một ký thức ăn ngày hai cử và các và, và sau khi mà thấy con tôm chúng ta nó có à, nó ăn mạnh lên rồi vỏ nó bóng à, sáng lên rồi tốt lên rồi và lột được rồi thì chúng ta sẽ à, thu về là 5 gram cho một một một, một một ký anh chị mà trong những cái trường hợp ví dụ như con tôm chúng ta sau cái thời gian mà nó bị bị bị bệnh nó thời gian chúng ta trị bệnh ấy, thì chúng ta nó cũng sẽ chậm tại vì tôm ấy à, tôm thì nó bất kể một cái sự cố gì ở trong ao thì nó đều làm cho con tôm chúng ta nó chậm mất khoảng từ 5 ngày tới một tuần anh chị và khi 5 ngày một tuần như vậy thì chúng ta sẽ mất bỏ qua cái thời gian tăng trưởng nó đi và chúng ta sẽ à, tốn à, cái thức ăn hệ số thức ăn nó sẽ dư vào cái lúc đó và chính vì vậy là là là canfota nó cũng có thể à, giúp cho những cái mảng tôm nó hơi chậm chút xíu dĩ nhiên chậm ở đây là sau khi nó đã phục hồi các sức khỏe rồi thì chúng ta đưa canfota vô thì nó rất là hiệu quả anh vậy còn những cái giai đoạn mà chúng ta sẽ à, tăng trưởng căn hô ta có nghĩa là liên tục anh chị thì cái giai đoạn khoảng chừng 75 ngày trở đi ấy, lúc mà con tôm chúng ta vô cái size khoảng chừng 50 à, năm mấy con về lớn rồi đó năm mấy con về lớn rồi đó, thì lúc đó chúng ta sẽ à, sử dụng cái tăng trọng căn hô ta là hàng ngày luôn và cái liều lượng là khoảng 10 ml cho một ký thức ăn à, 10 ml cho một ký và tôm sú cũng rất là tốt anh chị tôm sú thì à, thì à, trước thì tôi có à, hướng dẫn cho một số anh chị à, khi tôm sú mà mà chúng ta lựa vào những cái à, nó hay lột mà tôi hay nói là chín con nước đó có nghĩa là ví dụ như là ngày ví dụ chúng ta tôm chúng ta khoảng giai đoạn khoảng 40 con thì nó khoảng 16 17 âm lịch nó lột á, thì khoảng ngày 13 là chúng ta sẽ trộn canphota à, trộn liên tục như vậy trong khoảng 2-3 ngày và sau khi mà tới cái con nước thì chúng ta nó sẽ lột rất là tốt anh chị rất là tốt và đây là là là đó là những khách hàng phản hồi lại với chúng tôi là có những cái, à, cái cách kích lột tôm sú như vậy cũng rất là tốt anh chị và chúng tôi cũng xin nhắc đi nhắc lại là chúng tôi à, cảm thấy rất là là tự tin với cái sản phẩm này anh chị nghĩa là hầu hết các cái khách hàng họ sử dụng cái sản phẩm Canfota họ đều có cái sự hài lòng và họ rất là, là, là đa số thì khách hàng à, của thần vương thì rất là thích cái Canfota anh chị nên là chính vì vậy là đây là cái sản phẩm mà à, chúng tôi cũng không ngại ngần gì để giới thiệu đến quý anh chị cả